Ngài Christ sum ru le dung a yang Bung gật ba bung a pot lai wa Lâm mu đề mà đã mà rằng mong thụ khen ngà Nhé khung khang Cả si gà chung ai ngài khung ngà Wan mang mà cao thà lum lum yếu ngà na A king a tên ngà Ngài trong làm thiên la ngày din ai nhé a khép din mong shu lâm một sẽ một gần lại thiên lưu nhé a khung khang pe con là giang la na tên nga sơ của sẽ ra ai thế nhịp tình na ai nì yong da am tu 매우 nong na xong làm chen la ngày miết đo đan ngô sai ngắm ngã ai nhé a kinh tên nhé a ngun sam yong pe นิ้วเทมงดันอาเมตูช่างลดชาลูดิงซาสลูสลัดเพรังนามาจันปาทางไงอับน้องนา ไงช่องลำเพียงลา ngày din ai nhé a kép din mong là go yong nu mà tu shape ru ga light and lu nhé a khum khang pe con là jang la na ten nga shat ku shat ja ai che nhị dik na mấy yêu ai nhịt ni yong pe sharang da am yêu thế mong dan amatu ap nong na trong lòng thiên la ngày nhất gió đang ngủ say ngâm nga ai nhé a à kim tên nhé a à ung gun a à sam yong pe anh yêu thế mong đàn a mẹ tu ấp nóng na ngày trong làm thiên la ngày nhất đó đang ngủ say ngâm nga ai nhé a kim tên nhé a ngun a sam yong pe I'm you thêm mong dan a man cho thơ ngày ấp ngóng ngờ ngày trong làm thiên la